các bạn đọc này đều đặn đăng nội dung chất lượng cao và tương tác đối tượng hàng ngày điều kiện tăng mức độ hiển thị được đánh giá hàng ngày hãy giữ vững phong độ và thử một số bí quyết sau đây rồi ưu tiên số 1 này dùng nhiều bài viết chẳng hạn như thước phim tin video trực tiếp à, thước phim là số 1 bạn chú ý nhá thước phim là số 1 này là video ngắn đấy tin video trực tiếp là livestream đấy số 2 là tìm và phản hồi bình luận bài viết của bạn để kéo dài cuộc trò chuyện có nghĩa là tôi đã giải thích cho anh chị em mình ở trong chương trình là miễn phí rồi đúng không cà phê rồi là chúng ta phải gì phản hồi lại cho khách hàng phản hồi lại có là chúng ta gì tăng gì bạn nhỉ tăng chỉ số u nhá là chỉ số thân thiết đấy nó bảo tìm và phản hồi bình luận cho họ khi bạn phản hồi lại khách hàng như vậy thì là sao con ai của Facebook nó đánh giá là gì chúng ta tương tác với khách hàng là người thật rồi tạo bài viết liên quan đến các sự kiện đang diễn ra và ở đây nó hiển thị là gì thước phim số 1 này bài viết và thảo luận thì ba thứ này ba thứ này là ba thứ mà giúp cho fanpage của chúng ta nó ăn đề xuất liên tục tức là tôi làm liên tục trong một tháng qua là cái page này tôi không quảng cáo bạn nhé không một đồng quảng cáo nào là tôi làm nội dung liên tục tôi, tôi dạy xong lớp video và tôi thử nghiệm với các bạn luôn chắc có mỗi mình mình tự làm là là bạn là bạn thấy chưa đó thì nó báo như vậy mình rất vui nhé rồi ba anh chị em thấy là gì nếu như fanpage của chúng ta làm nội dung liên tục như vậy đúng đủ đều và đến một ngày nào đó thì tự dưng là fan nó đến với chúng ta nhiều tức là người khách hàng tự nhiên đến với chúng ta mà không phải tổ chức một đồng quảng cáo nào đó thì lý do vì sao tôi bảo chị em mình gì là đăng liên tục với tôi đúng đủ đều hàng ngày rồi và ba anh, anh chị em thấy là gì bây giờ anh chị thấy kết quả anh chị mới tin nào và anh chị em lại đợi người khác làm có kết quả anh chị mới tin đúng không các bạn bấm số 9 nào đợi người khác làm có kết quả thì các bạn mới tin đa phần chúng ta sẽ chờ đợi như vậy nhé. đa phần là, là là chúng ta lười lắm anh chị ạ bởi vì tôi muốn dạy anh chị em mình rất nhiều thứ khác tôi đi rất chậm rồi cháy giáo trình mà là dạy chương trình này sao là cháy ơi cháy các bạn nhé đấy mà mọi người thấy chưa cái việc mà làm nội dung nhắc lại này cái việc mà đăng nội dung trên cpp hàng ngày số 1 là nó tăng độ chớt chớt là uy tín thì con ai của facebook nó đánh giá là sao cái page của bạn hoạt động có hoạt động và số 2 khi anh chị đăng nội dung là video video ngắn ấy thì chắc chắn là cái gì là Facebook nó tự tìm khách hàng cho chúng ta có vậy thôi đây này hai phút trước là có thêm ba người theo dõi page của bạn đó nó báo này là tự động như vậy nhá chỉ cần anh chị em mình nỗ lực từng, từ giờ từng ngày mới giúp tôi thôi bỏ chút thời gian ra ngủ ít thôi làm nhiều vào chị ạ chăm chỉ vào đó thì chúng ta sẽ có kết quả thôi các bạn nhé rồi đấy đây, đây, tôi, tôi tôi chia sẻ cho chị là gì là tôi đã thử nghiệm cho các bạn rồi bảo là ông Bình ông dạy lớp video ông ấy không không làm đấy tôi gì tôi rõ ràng tôi không quảng cáo cái page đó tôi làm liên tục trong 48 ngày đúng không 48 ngày đều đặn mỗi ngày tôi làm nội dung tôi đăng bài mỗi ngày tự dưng sao nó tăng hiển thị khủng khiếp luôn các bạn nhé nói cho cho các bạn gì đừng nghĩ là gì là tất cả mọi thứ là gì là đều do may mắn các bạn là do chúng ta chăm chỉ chúng ta làm thường xuyên rồi ok chưa bạn